Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký kỳ cục của mình Bạn đang sống trong một khung thời gian biểu mà bạn nhận ra rằng không có một cái trật tự nào hết Mà quan trọng hơn là bạn nhìn thấy ở cái lối sống đó nó không giúp ích được gì cho bạn cả Bạn rất là muốn thay đổi nhưng bằng cách nào đây? Yên tâm, có mình ở bên các bạn, mình sẽ giúp các bạn Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Quay về với việc quản lý thời gian hiệu quả thì điều đầu tiên bạn nên xác định được, bạn nên hình dung được những việc mà bạn muốn làm, những việc bạn phải làm trong ngày hoặc là trong tuần. Để làm điều này á, thì bạn nên thiết lập cho bản thân một cái thời khóa biểu khi mà bạn viết ra mục tiêu của mình á thì cái mục tiêu đó nó hữu hình bạn cũng sẽ có động lực để mà bạn thực hiện nó hơn cá nhân mình á, thì sẽ có bốn điều trong thời khóa biểu của mình đó là việc đi học của mình việc đi làm việc tập thể dục và điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó là thời gian để mình có thể theo đuổi những cái sở thích của bản thân mình phải đang xen sao mà trong một tuần đó mình có thể cân bằng được bốn yếu tố này trong khung thời gian biểu của mình bạn có thể ờ, muốn thời gian biểu của mình không quá phức tạp á, thì bạn cứ đi từ những bước đầu thôi. Như là dán một tờ giấy note trên bàn làm việc của bạn, trên bàn học của bạn rằng là hôm nay mình sẽ học 45 phút tiếng Anh. Ghi một điều thôi, bạn có thể ghi ít, nhưng khi mà bạn ghi rồi á, thì bạn phải hoàn thành cái điều đó, thì bạn mới có thể đi ngủ. Bạn đã từng nghe qua cái câu á, đó là cách mà hủy hoại một con người nhanh nhất á, chính là để họ làm theo những điều mà họ muốn không? Không phải là lập thời khóa biểu xong là để đó cho vui mắt nha. Bạn phải có một cái độ nghiêm khắc, kỷ luật nhất định cho chính bản thân của bạn thì bạn mới có thể tiến bộ lên được. Lập được là bạn phải làm được. Có thể bạn lập ít nhưng lập là phải làm nhé. Một lưu ý khác dành cho bạn á, đó là có thể thời gian đầu khi mà mới lập khung thời gian biểu á, thì bạn rất là hăng hái làm theo. Nhưng sau một khoảng thời gian á, thì bắt đầu ngủ quen đường cũ. Bắt đầu lười biến trở lại Uhm, thì khi mà bạn thay đổi á, giai đoạn đầu á, nó rất là gian nan, nó rất là vất vả. Nó đòi hỏi bạn phải có một cái ý chí, một cái nội lực khủng khiếp luôn ấy. Tự nhiên đang nằm chơi game khỏe ra, cái tới khung giờ tự học trong thời gian biểu mà bạn đã thiết lập từ trước đó. Thì thú thật nha mọi người, mình mình nói về chủ đề này nhưng mà cũng có những lúc mình bị dao động ấy. <laughs> có vài lần á mình chơi game mà lố sang khung giờ tự học trong thời gian biểu của mình thì có một phần khác cho mình nó lên tiếng về nè bây giờ cái mày mà không học á là mày không theo kịp mọi người đâu mày không theo kịp tiến độ đâu cái mình mới nói lớn đủ rồi đủ rồi á ký phải học bài học bài thôi và cũng có thể á có những lúc những cái yếu tố bất ngờ nó tác động vào nó làm ảnh hưởng cái tiến độ thực hiện trong khung thời gian biểu á thì những cái lúc đó mình phải làm sao mình sẽ chia theo phần trăm hoàn thành và tuyệt đối á, không có để phần trăm để dưới trung bình một yếu tố khác được xem là kẻ thù lớn nhất của việc lập thời gian biểu, đó chính là sự trì hoãn. Để mình kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Um, mình hỏi đứa em của mình á, là hôm nay tan học, có nhiều bài tập cần làm không? Nếu mà có thì tranh thủ một hồi tắm xong, á, nghỉ một xíu thì tranh thủ lấy ra làm luôn đi. Có thể làm cà rời cà rời. Thì từ đây tới lúc đi ngủ á, thế nào cũng sẽ xong. Chứ còn hơn á, là 10 giờ cảm thấy là trì hoãn không được á, thì mới lấy ra làm rồi làm tới 1, 2 giờ khuya. Mai lại phải thức dậy sớm để mà đi học nữa. Như vậy không có tốt. Mình đã tìm hiểu qua, tuy không thể gọi là quá chuyên sâu nhưng mà cũng đủ để biết rằng á, giấc ngủ nó rất là quan trọng. Đặc biệt á, là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên này. Ở lứa tuổi này á, thì trí não nè, hệ thần kinh nè, nó chưa phát triển một cách toàn diện đâu. Chỉ có đi ngủ đủ á, thì mới có thể giúp trí não phát triển thôi. Và những cái giấc ngủ mà bị mất đi á, nó sẽ không có cái khái niệm là đi ngủ bù. Không có chúng ta không nhận thức được tầm quan trọng của giấc ngủ. Xem nó như là một cái thẻ tín dụng vậy. Lợi dụng nó hết mức. Có gì muốn làm, có gì phải làm, có gì tiêu khiển mà không đủ thời gian á thì không có cần đắn đo gì cả. Trực tiếp trừ vào cái thẻ tín dụng giấc ngủ đó. Ngoài lời một xíu á, là ta đang sống trong một cái xã hội á, mà sẵn sàng tung hô ca ngợi một ai đó khi mà họ sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ của mình cho sự nghiệp chẳng hạn Tới đây á, thì mình còn muốn đời cao giấc ngủ trưa nữa. Khi mà bạn chưa đi làm á, thì hãy tranh thủ lúc đó thiết lập cho mình một cái thói quen đi ngủ trưa. Muốn quản lý thời gian hiệu quả thì bạn phải có sức lực cái đã. Và cách để mà sạc lại nguồn năng lượng cho cơ thể á, là hãy cho cơ thể của bạn nghỉ ngơi nè và đi ngủ trưa. Khi mà đi làm rồi á thì sẽ có rất là nhiều thứ khác tác động vào cuộc sống của bạn. Nó làm bạn sống vội vã đi ấy nên là lúc đó mới thiết lập cái thói quen ngủ trưa dường như rất là ừ, rất là khó ừ. mình đang ở trong cái tình trạng đó đây nè nhưng mình vẫn tranh thủ cho bản thân đi ngủ trưa cho cơ thể của mình nghỉ ngơi trước khi bước vào nửa ngày còn lại quay trở lại đề cập đến việc trì hoãn đi thì sớm muộn mình cũng phải làm vậy thì tại sao không làm luôn đi mình có dán một tờ giấy note trên bàn làm việc của mình đó là cố lên bạn không làm thì sẽ không bao giờ xong cả. Nhiều bạn nói là đợi tới gần cuối deadline, khúc đó mới có cảm giác muốn làm. Khúc đó mới kích thích. Mình hiểu chứ. Uh, nhưng nó chỉ có hiệu quả khi mà bạn chỉ có một deadline thôi. Mình lúc trước cũng vậy, kiểu mà khi mà đợi tới sát deadline rồi, không còn có thể trì hoãn được nữa, thì mình mới bắt tay vào làm. Còn không á, thì trước đó mình cứ enjoy the moment, cứ tận hưởng cái giây phút này trước đã nhưng khi mà lên đại học rồi á thì mọi chuyện nó lại khác lúc đó thì nhiều chuyện up vào đầu mình cùng một lúc như là chuyện đi học nè chuyện đi làm nè chuyện làm vlog nè nếu mà mình cứ giữ cái tư tưởng cũ đó thì kết cục của mình sẽ rất là thảm hầu như á, sẽ không có chuyện gì theo đúng tiến độ của mình hết trơn á nên là một cách cấp bách mình phải cân bằng lại tất cả mọi thứ để mà còn kịp ra những cái vlog mới cho mọi người cùng xem nữa chứ phải không mình sẽ chia ra từng hạng mục mỗi ngày mình sẽ làm một chút một chút như vậy á, mình sẽ không cảm thấy lượng công việc bị quá tải mà thêm vào đó mình còn có thể um, không ngừng sáng tạo mỗi ngày mình có thể thêm thắt những cái ý mới vào nữa uh, mình nghĩ á, là để làm một cái clip chuyên sâu hơn về cái vấn đề là hạn chế việc trì hoãn nên là trong clip này á, thì mình nói như đây trước thôi ha cốt yếu là để mà có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả cân bằng những cái khía cạnh trong cuộc sống như là công việc và sức khỏe thì